Hello xin kính chào toàn thể các quý vị các bác đang theo dõi kênh cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Đức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông số điện thoại 0354392929. Vâng và hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2023 thì cả chúng em xin giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích rất là nhiều các thương hiệu hôm nay là lô máy cưa nhỏ nhẹ để phục vụ về cưa gia đình các bác nhá. Hôm nay thì chúng em là đánh dấu là lô là lô chữ U ạ đó tổng cộng gồm có 10 con 10 con đẹp cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá toàn là những hàng tuyển lựa nhập trực tiếp từ bên Nhật trở về và máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bạc từ A tới Z con nào cũng thế các bác nhá nguyên zin từ lam xích cho tới linh kiện ở bên trong máy đó hôm nay là cửa hàng chúng em là lô này là lô cưa giá rẻ các bác nhá giá thì chỉ khoảng tầm trên dưới 2 triệu thôi một triệu mấy cũng có để về cho các bác phục vụ cho các bác uh, sử dụng gia đình cắt tỉa vườn nhà đồ linh tinh hoặc là cắt củi nấu rượu cắt cành cà phê đồ linh tinh nhé đó nay là có rất là nhiều này anh em đánh dấu ký tự là lô chữ U nhá đó, U1 U2 này U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 các bác nào mà ưng ý con nào rồi các bác xem kỹ video ưng con ví dụ là các bác uh, ưng con này chẳng hạn này đấy con này là U7 chẳng hạn đấy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 và giá mà cửa hàng chúng em ghi ở trên này á, là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện các bác nhé bộ phụ kiện bên em là gồm một tít mở buji một chiếc rúa và một tô vít trình giá đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện các bác hàng tới các bác không cần phải thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà cửa hàng chúng em để trên này thôi <clears throat> đó hôm nay thì ờ, em thì cũng hơi ốm một tí xíu là cái giọng của nó thì nghe nó không được ok cho mấy thì <laughs> các bác cũng chịu khó nghe giúp cửa hàng chúng em các bác nha đấy à, đầu tiên là một con máy Makita này cực kỳ vip cực kỳ đẹp đúng không ạ 333 Echo Kyrit Echo Ryobi Shidawa uh, ờ, Tananka uh, ờ, Marujama hàng uh, Komatsu Echo tiếp và một con uh, uh, Ryobi đây là có hai con cưa tay cụt phục vụ cho các bác về cắt cành đồ linh tinh hoặc uh, cắt trèo cao các bác nhá Ok chúng em xin phép đặt máy quay xuống cũng như là giới thiệu chi tiết từng con một để cho các bác dễ dàng lựa chọn cũng như là nghe tiếng tét nổ của cái máy các bác nhá. Dạ, vâng, đầu tiên trong lô máy ngày hôm nay là một con máy cưa U1. Lô này là lô cửa hàng chúng em đánh ký tự là lô U các bác nhá, lô chữ U. Đấy, đầu tiên là một con máy cưa Makita ME333. Một con máy thì cực kỳ thương hiệu, bán rất là chạy các bác nhá. Hầu như những cái dòng sản phẩm như thế này, cửa hàng chúng em nhập về như thế nào bán cực kỳ chạy luôn. Con này thì tại sao mà rất nhiều các bác hay tin tưởng cũng như là lựa chọn bởi vì cái, cái công suất của nó cái thứ nhất là vừa đủ nhỏ nhẹ cân nặng thì chỉ khoảng tầm 4 kg rưỡi thôi cả làm xích đấy 4 kg 2 đến 4 kg rưỡi cả làm xích và đều đặc biệt là con này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực này đó tích hợp chụp lực chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng có núm bơm sang phụ đầy đủ cho các bác nhé đấy con này thì tích hợp một ốc lam và ốc lam của nó là ốc lam to ốc lam của nó vặn bằng khóa 13 lận cơ lam con này là xài là xích là xài xích chung 91 xích này thì nó vừa với những uh, loại xích của máy cơ điện đấy các bác máy cơ điện thì sử dụng thì um, loại xích này thì vừa luôn các bác nhé lam con này mặt cắt là được uh, ờ, 35 phân 35 phân mặt cắt cho cho uh, cây lam của máy cưa U1 này đấy còn xích của nó lam xích của nó là vừa với sản phẩm máy cưa điện mà trên thị trường bán bán rất là nhiều nên là các bác đến nữa mà xích có hỏng hoặc là sao thì thay thế cũng rất là dễ dàng các bác nhá thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên này con này thì tình trạng theo cửa hàng chúng em đánh giá thì nó rơi vào tầm khoảng uh, con này thì tình trạng máy đẹp còn khoảng 90 phần trăm nữa <coughs> cực kỳ đẹp chỉ có tem này thì nó hơi bị chóc một tí xíu thôi còn về tổng thể con này thì cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá ở đây là uh, công tác này gạt xuống là tắt gạt lên là mở các bác nhá phần này là phần uh, đổ uh, nhớt thải để bôi trơn lam xích đó còn này là đủ xăng pha nhớt những dòng sản phẩm máy cưa đa số là những dòng sản phẩm hai thì để sử dụng uh, đổ xăng pha nhớt cả các bác nhé và lô ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ con nào thì cũng sử dụng xăng pha nhớt cả chứ không phải là xài mỗi xăng riêng đâu ạ à. qua sợi dây giật của nó này sợi dây giật này là nguyên zin nguyên bản của nó các bác nhé nguyên zin nguyên bản đây ạ sợi dây giật của nó thì còn trắng phao luôn đó. hầu như là chủ cũ người ta chưa xài cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại các bác nhá 20 đến 25 phân đổ lại thì cực kỳ thoải mái luôn nhỏ nhẹ phục vụ cho các bác về cắt cành đồ linh tinh đấy ạ về mà Ờ, cắt cành cà phê hoặc là cắt củi nấu rượu cắt những cái khúc mà nhỏ nhỏ nhỏ cầm như bắp chân bắp tay đấy đó thì về thì cắt con này thì quá là hợp lý luôn cực kỳ nhẹ nhàng mà giá cả lại phải chăng các bác nhá thương hiệu Makita thì cực kỳ nổi tiếng rồi <coughs> rồi và tiếp tục đến là một con máy cưa Echo con này là thương hiệu Echo của thương hiệu Kyorit các bác nhá đó máy là máy Echo con này thì cửa hàng chúng em vẫn đang bán với giá là U2 giá 2 triệu 200 ngàn con này là xài là xích của nó là xài xích mini các bác nha xài xích mini đó làm con này mặt cắt là được uh, ờ, 30 phân các bác 30 phân nhưng điều đặc biệt là con này là hệ đề mới hệ đề mới đó đến đó con này thì nó được uh, tích hợp đó này bên trên này là phần uh, bộ chế hòa khí để cho các bác uh, lâu lâu các bác sử dụng thì <coughs> <coughs> cái bộ chế này sẽ một thời gian thì nó sẽ bị uh, máy nào cũng thế thôi xài một thời gian cái bộ chế hòa khí của nó thì nó sẽ bị tắc hoặc là bị uh, bị dơ bị bẩn đấy ạ à. thì cái dòng sản phẩm này thì tháo ra vệ sinh cũng như là rửa thì cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn các bác nhá bởi vì hệ đời mới của nó thì nó nó được thiết kế thì có phần uh, tiện lợi hơn đấy và con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực lò xo vẫn con núm sau vụ đầy đủ từ A tới Z khóa sách thì ok luôn các bác nhá khóa xích vẫn là ok luôn đấy máy móc thì cực kỳ nhẹ luôn con này thì em nghĩ uh, khoảng 4 kg thôi cho cả cây máy máy móc thì vẫn cực kỳ vip và xuất sắc luôn các bác nhé quá đẹp luôn đúng không ạ phần bên trên này là phần đổ uh, uh, xăng pha nhớt này xăng pha nhớt còn bên dưới này là đổ nhớt để bố chân làm xích các bác nhé đó nó có ký tự ở trên này này, này. đây là nhớt để bố chân làm xích này là cái phần bên dưới còn xăng pha nhớt là bên trên đó nó con này thì nó được tích hợp là e gió tự động các bác nhé e gió tự động này các bác kéo ra cái đẩy vào kéo ra đẩy lại đẩy lại là bóp ga cái là tự nó đẩy vào Mm-hmm. Dạ vâng, con U3 là một con máy cưa thương hiệu Echo các bác nhé Echo, dòng này được sản xuất tại nhà máy Kyorit Đó, vẫn là dòng Nhật nội địa các bác nhé Con này thì được tích hợp hai ốc la và trực tiếp bằng khóa 10 Và điều đặc biệt ấy là con này cái thứ nhất <coughs> Tại sao thương hiệu này cũng cực kỳ là rất là bán chạy các bác nhé Con này thì đầu đầu tiên là được tích hợp của nó là lam latin này Đó, lam latin là lam xích là nguyên zin theo máy của cây của uh, của Echo các bác nhá mặt cắt của cây lam con này là từ 37 cm 37 cm cho mặt cắt của cây lam này các bác nhá gần 40 cm rồi đó và con này thì công suất của nó là 34 cc đó với với những dòng cưa mà nhỏ nhẹ để phục vụ gia đình là công suất 34 cc là công suất lớn nhất rồi đó, em không nói là những cái dòng sản phẩm mà máy máy lớn để khai thác và cũng như sản phẩm lớn hơn các bác nhá đối với những dòng cưa mà nhỏ nhẹ để gia đình như này cân nặng khoảng tầm 4 kg hơn 4 kg là 34 cc là công suất là cực kỳ lớn rồi các bác nhá đó thương hiệu Echo Curit rất là bền bỉ và con này tích hợp là có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu 150 ngàn đó công tác công tiết thì ở đây máy móc thì căn chỉnh từ A tới Z tình trạng nguyên zin nguyên bản thắng xích thì sử dụng đầy đủ các bác nhé thắng xích thì sử dụng đầy đủ các bác ở ờ, cửa chúng em để chúng em giật test nổ con này cho các bác nhà có tiếng máy Dạ vâng, qua con U4 các bác nhé Một con máy cưa thương hiệu Ryobi Con này thì sản xuất cũng là tại Nhật này các bác Đó, đây tất cả Made in Japan các bác nhé Nguyên zin nguyên bản từ A tới Z Máy móc con này tình trạng cũng khá là đẹp Con lúm mơm sang phụ đầy đủ cho các bác Con này thì các gỗ được tính khoảng tầm 20 phân đổ về các bác nhé hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này con này điều đặc biệt thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi các bác nhá sợi xích của nó thì nó cũng hơi cùn rồi nên cả chúng em đã lên cho các bác hoàn toàn miễn phí một sợi xích mới theo máy luôn các bác nha đó tem mát thì chuẩn chỉ từ A tới đây là phần uh, công tác ở phần bên dưới gạt lên là tắt gạt xuống là mở đấy đây là phần đổ nhớt để bôi trơn làm xích các bác nhá còn đây là đổ xăng pha nhớt này U4 giá của nó là 1 triệu 900 ngàn giá đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ về làm con này mặt cắt là được uh, từ phần ra này cho tới đây nó rơi vào tầm khoảng 35 phân các bác nhá 35 phân mặt cắt Đấy, quay chi tiết luôn cho các bác bác sử dụng thì cực kỳ bền luôn các bác nhá thương hiệu Ruby nó quá là bền luôn rồi tiết kiệm nhiên liệu đó. dòng Nhật thì cực kỳ bền và chất lượng ngay thì chúng em lên tiếp được bác một con máy cưa Sinawa này con này là U5 các bác nhá U5 thương hiệu Sinawa đó giá lại cực kỳ hữu nghị chỉ 1 triệu 700 ngàn con này thì không có thắng xích các bác nhá không có thắng xích nó bị mất với thắng xích rồi nên là cả chúng em đang xả giá rẻ cho các bác luôn tại nếu mà con này thì cả chúng em có thắng xích đầy đủ nhá thì đang bán với giá khoảng 2 triệu 200 ngàn hôm nay thì con này nó bị mất mất cái thắng xích rồi đối với các bác nào mà nhu cầu mà <coughs> không cần sử dụng cái thắng xích mấy ấy. đó hoặc là lâu lâu mới cắt thì lại chi phí lại ít thì các bác lựa chọn giúp cho em cửa hàng con này các bác nhé bởi vì con này thì xả giá thì cực kỳ rẻ luôn nhưng mà máy móc thì quá là bền và chất lượng có tích hợp chụp giật trợ lực những sản phẩm mà máy cưa ấy mà đã có tích hợp chụp giật trợ lực thì không bao giờ có giá dưới 2 triệu độ đó con này đấy được tích hợp chụp giật trợ lực mà giá lại cực kỳ rẻ luôn núm bên sang phụ đầy đủ e gió lại tự động nữa đó đây bóp về bóp kéo ra bóp cái tự này về lại em phần này nữa tháo ra vệ sinh lọc gió lọc rĩa cũng như là bộ chế hoa khí thì cực kỳ dễ dàng các bác nhá nó được uh, thiết kế ở phần bên trên này thì tháo lắp rất là dễ dàng làm con này vẫn là lam xích nguyên zin nguyên bản của nó các bác nhá mặt cắt con này được 30 phân ốc làm là ốc làm to luôn à đó cực kỳ rẻ và chất lượng Vâng, hôm nay thì chúng em đang có một con máy U6, một con máy cưa Tananka tình trạng đẹp 99% các bác nhá. Giá 1 triệu 950. Con này thì cực cực, cực kỳ xuất sắc luôn các bác. Hầu như là chưa xài luôn đúng không ạ? Quá là đẹp. Đây cho các bác nhìn qua phần bô của nó đây ạ. Các xe beng luôn đúng không ạ? Ốc lam này, trắng phau. Cực kỳ chất lượng luôn. Lam con này mặt cắt là được uh, mặt cắt là được 35 phân các bác nhá 35 phân giá 1 triệu 950 máy móc tình trạng đẹp như thiếu thùng dòng Tananka Nhật nội địa nguyên zin nguyên bản từ ATZ có tích hợp núm môn xăng đó đây là phần xăng pha nhớt đây là phần nhớt để bố chân lam xích con này thì cắt về gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại vòng tua cực kỳ cao đó con này thì công suất của nó là 30cc giá 1 triệu 9 các bác nhá hai ốc lam đoạn trực tiếp bằng khóa 10 cực kỳ chắc chắn lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy lam con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá 30 phân mặt cắt cho cây máy U, U7 giá 1 triệu 9 thương hiệu Marujangma của Nhật nội địa các bác nhá nhỏ nhẹ cho có về sử dụng gia đình Uh-huh. còn đây là một con máy Komatsu thương hiệu Komatsu thì toàn là những hàng hàng đắt tiền và chất lượng thôi hôm nay thì chúng em có một con máy Komatsu G310 đây ạ à, máy móc khá là đẹp đúng không ạ các bác nhìn cái tem Komatsu Genowatt này rồi các bác nào sử dụng cắt cỏ nhiều có lẽ là thương hiệu này thì cực kỳ chắc các bác nào khá là nhiều các bác biết Đó. máy móc cực kỳ đẹp và chất lượng các bác nhé Lam con này mặt cắt là được uh, vẫn là 30 phân xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhé có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác này có núm bơm xăng phụ đầy đủ phần này là phần e gió các bác nhé đó đây là phần xăng ừ, pha nhớt đây là bình nhớt để bôi trơn làm xích chiếc máy khá là đẹp vâng hôm nay thì chúng em uh, có hai chiếc máy cưa tay cụt con này là thương hiệu cũng là Echo sản xuất tại Yamacoach Đây, sản xuất tại nhà máy uh, ờ, Yamabico made in Japan các bác nhá con này tem mát, hầu như là còn nguyên vẹn từ ATZ hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 và con này thì được tăng giảm trực lam xích trực tiếp trên phần thân lam này luôn xích là xài xích chung 91 chung với dòng những cái dòng một xích máy cưa điện các bác nhá lam con này mặt cắt là được 35 phân 35 phân mặt cắt đó thương hiệu Echo một chiếc máy cưa tay cụt giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá 2 triệu đồng thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên từ A tới Z này có núm bơm sau phụ đầy đủ luôn mà hay trèo cao hoặc là trèo thang cắt cành trên cao em mà cần sử dụng một tay thì các bác lựa chọn cho em con này các bác nhé thương hiệu con này thì quá là chất lượng rồi rất là nhiều các bác à, tin tưởng và sử dụng những dòng sản phẩm như thế này con này thì em bán thì những dòng này thì em nhập về bao nhiêu hầu như nhập về bao nhiêu là bán đấy cực kỳ chạy luôn các bác nhé rất là nhiều các bác tin tưởng và lựa chọn luôn giá 2 triệu đồng cho một con máy cưa Echo GC301 các bác nhé <clears throat> Dạ vâng và cuối cùng trong lô mà ngày hôm nay là một con tay cụt tiếp thương hiệu Ryobi của dòng Nhật nội địa đó giá 1 triệu 800 ngàn con này thì uh, <coughs> uh, giá cả thì phải chăng hơn con Echo với thương hiệu này thì uh, nhiều các bác ấy chưa biết thương hiệu như thế này nên là giá cả thì nhập vào nó có rẻ hơn nhưng mà tem mát vẫn là chuồn chỉ máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản linh kiện thay thế vẫn rất là dễ dàng các bác nhá rất là dễ dàng còn riêng con này thì cửa hàng chúng em cam kết là nguyên zin nguyên bản xích vẫn là dài xích chung 91 này và lam mặt cắt là được 35 phân có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn đúng bơm xong phụ cũng là đầy đủ thắng xích sử dụng từ A thắng xích vẫn đầy đủ các bác nhá hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 con này thì tất cả linh kiện những dòng sản phẩm mà con U9 có thì con này cũng có được tích hợp đầy đủ các bác nhé. hai ốc lam có hai ốc lam này đó tăng giảm trên thân lam cũng có luôn các bác nhá núm mâm sang phụ có núm mâm sang phụ mà giá cả lại rẻ hơn đó linh kiện thay thế thì cũng rất là dễ dàng không có khó các bác nhá vừa rồi thì cửa hàng chúng em đã test nổ cũng là là giới thiệu sơ qua tất cả những dòng sản phẩm máy cưa rồi hôm nay thì lô cửa hàng chúng em là chủ yếu là về phục vụ sử dụng gia đình các bác nhá cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về thôi không có những dòng máy cưa mà to để sử dụng khai thác các bác nhá nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nào mà ưng nghi con nào rồi thì nhấc máy ngay và liên hệ với cho cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con một rồi đấy ạ đây U8 này U6 này U9 này đấy các bác uh, đọc cái mã là cửa hàng chúng em biết ngay các bác muốn lựa chọn con gì để chúng em tiện gửi hàng cũng như là cho nó đúng máy các bác nhá để tránh các bác uh, đặt hàng nó bị sai sản phẩm đến rồi lại lại mất lòng của cả hai cũng như là mất tiền cũng như là mất cả thời gian nữa đó nên là các bác ờ, xem kỹ giúp cửa hàng chúng em để dễ dàng đặt hàng cũng như là khi đặt hàng thì có thể tin tưởng nhất các bác nhé rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau